Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình 7 ngày công nghệ của Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam. Và sau đây là những tin chính có trong chương trình. Internet cho cộng đồng thay đổi cuộc sống Máy sấy nông sản nhiệt độ thấp Mô tô nước thân thiện với môi trường Google phát triển kính áp tròng thông minh theo dõi chỉ số đường huyết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay có rất nhiều công nghệ sấy được áp dụng bao gồm sấy nhiệt thấp, sấy tầng sôi, sấy hầm, sấy chân không và sấy lạnh. Trong đó thì sấy nhiệt thấp là công nghệ sấy đảm bảo được chất lượng của sản phẩm và giá thành đầu tư cho thiết bị không quá tốn kém. Tuy nhiên hiện nay hầu như chưa có đơn vị nào áp dụng công nghệ này trên quy mô công nghiệp. Một kỹ sư ở Tây Ninh đã chế tạo và đưa vào ứng dụng chiếc máy sấy nhiệt độ thấp, đa năng, có thể sấy được rất nhiều loại nông sản và thủy hải sản. Tây Ninh với diện tích trồng sắn gần 30.000 ha, với trên 1.000 nhà máy, cơ sở chế biến tinh bột mì quy mô lớn nhỏ. Chính vì vậy, bã sắn thải ra mỗi ngày không nhỏ và phần lớn phải phơi và sấy thủ công. Tổng diện tích phơi trên toàn tỉnh chiếm hàng trăm hecta đất, gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến đất bị hỏng và không có khả năng canh tác. Hiểu được điều đó, chị Phan Thị Thu Thảo, chủ một cơ sở chế biến tinh bột mì ở Tây Ninh, đã đầu tư và đưa vào sử dụng chiếc máy sấy nhiệt độ thấp. Việc lột mì này là khu phố, cho nên nó rất là ô nhiễm môi trường. Nên em tìm hiểu cái máy này rất là hiệu quả, cho nên em à, đặt cái máy này. Mưa gió thì nó cũng rất là tiện lợi, à, không có hơi. Sản phẩm máy sấy nông sản nhiệt độ thấp là kết quả sau hơn 5 năm nghiên cứu của kỹ sư Ngô Văn Trường. Máy được thiết kế theo nguyên lý dùng gió sấy khô sản phẩm nhiệt độ sấy khoảng từ 70 đến 80 độ C. Sản phẩm sau khi sấy không bị khô, biến chất, thay đổi màu do bị sấy ở nhiệt độ cao như những phương pháp sấy khác. Nguồn nguyên liệu cho máy sấy rất đơn giản và dễ kiếm như củi, vỏ chấu hay biogas. Việc điều chỉnh nhiệt hoàn toàn tự động, lấy nhiệt gián tiếp nên sản phẩm sấy không bị nhiễm khói và đảm bảo chất lượng. Nếu mà chúng ta phơi dưới trời nắng thì áo của chúng ta sẽ bị bạc màu còn trong trường hợp mà mình phơi ở với cái trời gió thì lúc đó áo của chúng ta khô rất nhanh và không bạc màu thì đấy là cái cơ sở đầu tiên để nói cho một cách dễ hiểu về cái công nghệ sấy nhiệt thấp thế thì ở đây tôi sẽ làm như thế nào đó để tôi tăng cái tốc độ gió trong cái thiết bị sấy của mình lên và cái nhiệt độ lúc đấy thì không cần phải tăng cao nữa để tạo ra đấy là công nghệ sấy nhiệt thấp điểm khác biệt Băng tải của chiếc máy được thiết kế có thể sấy được hai mặt nên tiết kiệm được chi phí và nâng cao hiệu quả khi sấy. Người nông dân người ta phơi nông sản dưới sân, người ta phải làm sao đó để can mỏng ra. Thế thì băng tải làm được cái điều mà can mỏng cái sản phẩm ra. Mà chúng ta càng trải càng mỏng thì sẽ sấy càng phơi càng nhanh, thì đương nhiên sấy cũng càng nhanh. Chúng tôi sấy được trên hai mặt băng tải. Thì băng tải đi cũng sấy mà quay về cũng đem nhựa sấy đó là những cái mà khác biệt của cái máy sấy này thế như vậy thì đương nhiên là à, khi chúng ta đầu tư một cái băng tải mà chỉ sấy được một lần đi thôi thì có nghĩa là chúng ta sẽ tốn tiền và khi quay lại thì chúng ta tiết kiệm được 50% chi phí đầu tư. Chi phí chiếc máy chỉ bằng 1 phần 3 so với các loại máy sấy khác, không gây ô nhiễm môi trường. Giá thành của nông sản sau khi sấy được cao hơn, mang lại giá trị kinh tế cho người nông dân. Không chỉ sấy nông sản, máy còn sấy được cả các loại thủy sản, hải sản hay các loại bã mía, đậu nành, nấm, củ cải. Hiện máy không chỉ cung cấp cho các hộ dân ở tỉnh Tây Ninh mà còn phát triển ra các vùng lân cận như Đồng Nai, Bạc Liêu, Bến Tre hay Quảng Ngãi. Một số doanh nghiệp lớn họ đã có sử dụng cái biogas ờ, từ xử lý nước thải và chuyển sang để sấy xác mì. Ờ, đấy là với nhà máy lớn, còn đối với nhà máy nhỏ hiện nay đa số là vẫn phơi thủ công gây ô nhiễm môi trường. Cái máy đó là sử dụng cái khí của biogas vì phần lớn các lò mì hiện nay là có có cái hầm bioga nhưng mà nếu họ không sấy thì bioga nó đốt bỏ rất là lãng phí à, thì chúng ta sử dụng được cái bioga đấy chuyển sang sấy sắc mì thì vừa có lợi về mặt môi trường vừa tăng được giá trị sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường sản phẩm đầu ra đạt chất lượng tốt đây có thể coi là một trong những thiết bị tạo bước đột phá cho ngành sấy Việt Nam